Ờ, chào mừng các em quay lại Vision Group anh là Iron Sale ờ, Ngày hôm nay ờ, anh muốn chia sẻ với các em về một cái vấn đề đó là một trong những cái nỗi sợ hãi lớn nhất uh, cho bất cứ một các bạn nam giới nào trong việc tiếp cận và làm quen với lại các bạn nữ giới đó là nỗi sợ hãi bị đánh giá bị những người xung quanh đánh giá bị những người uh, uh, ở bên ngoài nhìn vào và các em nghĩ rằng là họ sẽ nghĩ xấu về mình nhưng thật sự là không phải như vậy uh, con người ta có thể cái này nó chỉ đúng một nửa một phần một cái này nó chỉ đúng một nửa cái điều đầu tiên á, là người ta sẽ chú ý đến em nhưng người ta sẽ không có thời gian để đánh giá tại vì đơn giản là người ta còn có rất là nhiều việc để mà người ta phải suy nghĩ rất là nhiều việc để người ta phải suy nghĩ chứ không phải là rảnh để đánh giá em cái điều thứ hai á là những người ngoài nhìn vào một phần có thể là họ sẽ chú ý nhưng phần còn lại thay vì ờ, các em ờ, nghĩ rằng họ sẽ đánh giá mình là một cái thằng mê gái hay là gì đó nhưng mà không phải họ sẽ xem em là một cái người biết cách bắt chuyện làm quen với người khác một người rất là chủ động trong công việc cuộc sống những em thấy đấy thì ờ, anh đang đi chợ cùng với lại các cộng sự của mình thì ở đây trong chợ cũng rất là đông thì người ta cũng bận rộn làm cái những cái công việc của họ và anh cũng làm cái công việc của mình chứ cũng không ai có cái thời gian để mà người ta có thể ờ, ờ, đánh giá mình hay là mình phải ngại ngần với điều đó cả giống như bây giờ có một cái cô gái tại ờ, chợ này thì anh cũng có thể bắt chuyện làm quen lấy số điện thoại bình thường thôi đó cho nên là các em hãy vượt qua cái vùng thoải mái của mình để bắt đầu tự lựa chọn và quyết định và chịu trách nhiệm với những cái hành động của mình chứ ra vùng thoải mái và cuộc đời của em sẽ thay đổi hẹn gặp lại ờ, các em ờ, trong những cái video tiếp theo các em thích cái video này thì ờ, hãy chia sẻ và comment ở phía dưới những cái vấn đề các em gặp khó khăn thì đội ngũ chuyên gia của Vision Group sẽ gọi điện thoại để hỗ trợ các em chúc các em một ngày tốt lành